Farithong Active, sức mạnh giành chiến thắng. Xin chào chị à, Nam Thư, xin chào anh à, Quyền Linh, chào em. xin chào à, tất cả quý vị khán giả và chào anh Nam bên cạnh. Em là Lê Thị Thương, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là giám đốc của một công ty bất động sản. Em quê ở Bình Định và hiện tại em đang làm việc ở Tân Bình. Xin mời bạn Nam giới thiệu về bản thân mình nè. À, xin chào MC Quỳnh Linh, dạ, chào chị Nam Thư ạ. Chào tất cả quý à, khán giả. Em là Dương Minh Thành, 29 tuổi, hiện em là à, nhân viên à, ngân hàng. Em đến từ Đắk Lắk, dạ thủ phủ cà phê Bạn gái, hãy nói một chút à, về à, ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, độc lập và mạnh mẽ. Ừ, khuyết điểm thì à, em không giỏi về nội trợ. Cái thứ hai nữa là tính chất công việc nên à, em hay đi nhậu. Mà mỗi lần em nhậu vào em rất là lầy trời ơi à nếu tăng hai thì em sẽ rất là bung lụa à, bung cỡ nào em bung cỡ chị bung cỡ chị ủa anh lên ơi bộ em bung dữ lắm à. em bung lắm á em bung dữ lắm hả sao bé này bung cỡ em vậy ta xem em trên truyền hình em bung dữ lắm luôn mà đó em Để coi hồi. Không, không phải em đó em nít na thì mỹ lắm không phải đó mọi người ơi à, <laughs> bề ngoài của em á rất là xinh xắn công việc ổn định và khi mà giới thiệu profile của em là giám đốc kinh doanh thì tại sao ấy em cũng không biết sao nhưng có thể là duyên em chưa tới ừ dạ cũng có một vài uh, chàng trai nhưng mà em cảm giác không có được uh, happy không có được mở lòng với những người đó lắm ừ ừ dạ. rồi bạn trai bên kia mình giới thiệu về ưu điểm khuyết điểm của mình nè em cũng uh, thích giao tiếp có thể nấu ăn nội trợ em có khuyết điểm gì không em uh, mê ngủ với là em uh, cũng hay quên lắm em có thể là ngủ hai ngày hai đêm cũng được còn à, ví dụ quên thì cái đấy thì thường xuyên ví dụ em có khách hàng ở dưới nhân trạch à, em à, phải xuống đấy ký hợp đồng ký giấy tờ này nọ mà em sẵn sàng để đấy rồi mà cuối cùng em chạy chạy xuống nhân trạch như một vị thần mà cuối cùng Quên em em lại không mang giấy tờ gì theo thế là hôm sau phải hẹn khách lên lại <laughs> duyên dáng như vậy đàn gái dạ. có mấy mối tình rồi em trải qua là hai mối tình ạ à. mối tình gần đây nhất thì em à, chia tay được 2 năm rồi em yêu nhau mấy năm dạ yêu được một năm hai mối tình này của em thì uh, chung một điểm đó là em bị lừa dối lừa dối vâng phản bội phản bội dạ người thứ ba dạ à, công thức à. quen thuộc quá ha đó là những cái điều mà không ai muốn hết đúng không dạ vâng mối tình thứ ba này hy vọng rằng không có sự lừa dối dạ Bằng nam dạ thì à, em thì cũng à, chính thức thì là hai mối tình mối tình đầu tiên là hồi sinh viên thì cũng là chỉ sinh viên thì mối tình đầu thì à, học hành xa suốt quá quen mà một năm mà nợ đến sáu môn mối tình thứ hai thứ hai thì em cũng bị phản bội giống như bạn bên kia lúc lúc đấy thì em mới ra trường thì em mình đi làm thì lúc đấy còn chưa ổn định thì bạn ấy thì ở bình dương thì cũng có quen một hai người nữa thì bạn ấy quyết định chọn một người à, có công an việc làm ổn định hơn rồi dĩ nhiên con gái người ta phải chọn người có công an việc làm có sự nghiệp thôi chứ nhiều khi mình không có gì người ta đâu chọn mình đâu à, cái đó cũng không phải là sự phản bội tức là quen quen với em với một người tức là hai người nhưng mà lấy một người thứ ba là không người khác không liên quan à tức là tại vì hai anh không có đáp ứng nhu cầu cho dạ. <laughs> dạ anh ta dạ chị xác thứ ba đáp ứng nhu cầu ta lấy thôi dạ ô chào em gái xinh đẹp dạ, xinh đẹp không anh rất là dễ thương bây giờ em tìm uh, cho mình một nửa yêu thương như thế nào mẫu người của em thì em uh, muốn bạn nam phải cao trên mét bảy cao mét bảy gì nữa à, vui tính vui tính không có râu quai nón ủa sao em kỵ râu quai nón hả em uh, cảm giác bị sợ à. râu đẹp mà em đúng rồi có râu là nhìn nam tính chứ em thì em không thích rau quay nón anh còn rau bình thường thì không vấn đề gì Rau chùm chùm đây được không dạ phải sạch sẽ anh ơi <laughs> râu nhanh ngồi dưới được không Rau đó tỉa gọn đẹp rồi anh được gì nữa không hói không hói không hói hả dạ vâng tôi nghe chữ hói là tôi bực mình rồi đó <laughs> sao không thích hói vậy lý do anh phải hỏi ra vấn đề này mới được căn cơ bản là tại cái gu mỗi người khác nhau á anh cái gu hả dạ vâng rủ em lấy chồng lỡ em đi qua ông sói ông hói đầu rồi sao <laughs> không em ví dụ đi yêu anh anh đó yêu hai đứa yêu nhau hạnh phúc lắm mà tóc ảnh nhiều cái tối về gỡ ra tóc giả thì sao ừ rồi sao có nha à, đi cấy anh cấy được mà bắt buộc phải cấy hả dạ vâng cỡ nào cũng đó phải có tóc không hỏi rồi thôi được rồi không thích thói dạ tôi không thích mấy người thì không thích thói nha <laughs> bên đàn trai tôi thấy giận rồi đó ủa người ta là con gái bên này người ta có quyền lựa chọn chứ thì tôi cũng có quyền tôi nói chứ rồi em em còn thích gì nữa không em à, em thấy con trai sạch sẽ không lẽ con trai đó giờ ở dơ lắm hả <laughs> thật không chắc sạch anh hỏi ông kia ngày tắm mấy lần ngày từ 1 đến 2 lần thôi ừ, được sạch được, sẽ được, được sạch sẽ gì nữa em không thích đàn ông mà quá cơ bắp mỡ không à mỡ không à, à. mày nó không cơ bắp nó có mỡ không à người tròn tròn thì dễ thương mà miệng thì dễ thương à cái gì tự nhiên tả đúng cu lắm hay sao bên kia nó nhảy vô tay kìa khoan coi á khoan coi khoan coi tôi không cho coi đàn trai tôi bực rồi trời đất ơi người ta thích đàn ông là cơ bắp khỏe mạnh có râu cô này cũng không thích cơ bắp không thích có râu nữa tôi không cho gặp đàn trai trời cô này cô gu khác cô không có thích mấy cái gu mà mấy anh tập tạ tập gym muscle rồi người ta thích sáu muối này kia sao? chứ em thích sáu muối không em rất thích sáu muối à, thấy chưa ê các cô như thích sáu muối không có ai thích gu nhanh quyền linh không à không ai luôn á linh không ai luôn, thua rồi <laughs> thua rồi thua rồi thua quá tay rồi không giờ còn gì nữa khó hơn nữa không em chắc là hết rồi đó anh nhiều đó thôi cũng đáp ứng cũng mệt đó mà đó <laughs> em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm tám mươi phần trăm tám mươi phần trăm hả rồi mở cửa cho coi đàn trai tôi nè thôi đàn trai tôi cũng có giá lắm mà đừng có giỡn xin mời mở rào ơi ờ, khoan khoan hả qua coi đàn trai có được không tôi biết mở rào chứ ủa Đủ mở qua bên đàn gái không chịu rồi sao có bụng không đừng hóp đừng hóp hóp xỉu vậy hóp hóp hóp ừ, xỉu ừ, hóp ừ. xỉu mặt tròn tròn gu tròn em gu em á theo chị hồi nãy giờ em miêu tả là không mớ sồ không cơ bắp à, ấy là gu em đó à, có có thêm uh, bonus thêm cái cặp mắt kiến rồi vậy nữa à, được ăn nói thì uh, lanh lẹ cao Trời. cao mét mấy nha không em không đủ tiêu chuẩn của bạn bên kia là hơn mét bảy bên đây chắc dưới mét bảy rồi dạ em dưới mét bảy dưới mét bảy được không em chỉ mét bảy là bao nhiêu anh anh có thể không cao nhưng mà có thể ví dụ trời sập xuống anh đỡ lên được không câu bây giờ mà nói anh có thể không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là xưa rồi xưa rồi anh có thể không cao nhưng trời sập xuống anh đỡ được không hay hay hay được không được được mà hỏi được không chịu chịu chịu chịu rồi đúng không chịu chịu bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao bạn gái hôm nay em đi với ai nè hả bé thương à, hôm nay thì em đi cùng với cô em ừ. anh trai và bạn dạ rồi xin chào cô em à, chào anh quyền linh chào chị nam thư ừ. à, em là cô của gái thương hả cô sao trẻ quá vậy cô thấy cũng được cô nghĩ nên con ờ, nên ờ, cho thời gian tìm hiểu cô có thích đàn ông hói không dạ em không thích kỳ ta em cái bên thích đàn ông hói không trời ơi em em anh linh bây giờ anh hỏi gì nè hỏi quý vị khán giả đang xem chương trình qua tivi đó ai không thích đàn ông hói meo về thì anh sẽ có câu trả lời ai không thích ăn ông hỏi vô facebook tôi nói chuyện nha <laughs> bạn trai hôm nay đi với ai ha dạ em đi với uh, bạn học đồng nghiệp của em ạ em chào chị nam thư và chào anh quyền linh chào quý vị dạ. khán giả tại trường quay à, chào bạn hương mình là ông anh à, đi làm chung với thành dạ vâng chào mình anh cũng thấy uh, bạn cũng ok so với em của mình đó mà em mình cũng nói thật cũng hơi lầy đó em tăng hai nó cũng cũng trợ giúp em được đó cũng hy vọng hai bạn cho nhau cơ hội mình thấy hai bạn ok rồi cảm ơn trai bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi quyết định nha mở rào à, mình có bó hoa tặng bạn với cái này là, là cái vắt cam cam thì trời nắng có thể hỗ trợ bạn mình thấy nước cam cũng tốt nên mình tặng bạn quay vòng cho bạn gái coi coi hợp không đâu nhìn em kiểm gái kiểm tra coi chàng trai sao em em rờ vô coi có cơ bắp không hả em kiểm tra cơ bắp coi <laughs> nhìn được rồi á không kiểm tra nó phải rõ ràng <laughs> này là không không phải là cơ bắp lắm đúng rồi mình không có tập gym dạ. mình lâu lâu mình hoạt động thể thao thôi chứ mình không có tập anh biết đá banh ừ mình biết tất cả môn thể thao ừ. rồi các bạn về chỗ ngồi đi rồi mình ngồi xuống nè mình hãy nói về cảm nhận ban đầu về nhau như thế nào nha nhường à. sao nãy ông mạnh miệng lắm mà tại vì à, thấy bạn em thấy đau tim lắm em có thấy bạn gái xinh đẹp không dạ bạn xinh đẹp trời ông này ông lật mặt vậy sao? hồi nay ngồi nói kia nói chuyện với em xéo sắc nhìn mắt lên nói qua nói lại giờ quay qua đây bạn thấy mình thế nào em em em với bạn gì em hỏi em thấy anh thì uh, cũng dễ thương gương mặt thì uh, ưa nhìn chỉ có cái là nó chưa cao so với tiêu chuẩn của em thôi <laughs> mình thấy cũng vừa đấy <laughs> anh được một m sáu không không mình được cái sáu ba à sáu ba ừ, còn em trai dạ em cũng thấy bạn rất là ưa nhìn nữa là bạn nữa à, em ưa nhìn hả em nhìn thấy thương rất là ưa nhìn ừ, dạ. mình là một người lãng mạn thì mình uh, thích một cái phong cảnh đẹp chẳng hạn hoặc là những cái gì roman là mình rất là thích quan điểm tình anh, yêu của mọi à, người có phải là người trung tình không anh là người rất trung tình rất trung tình rồi. em thì qua hai mối tình thì em rất là sợ nên bây giờ cái đầu tiên cần tìm là người chân thành anh có phải là người hay ghen không ngày xưa ờ, anh hay ghen lắm nhưng mà qua hai mối tình này không bao giờ mình ghen nữa tại sao tại vì mình phải làm gì đó người ta mới làm gì đó để mình ghen hoặc ví dụ như em cứ thành thật thì chắc chắn là anh không việc gì phải ghen nữa thôi. em là một người có tính sở hữu rất cao em quen một người thì em thích người đó rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ không có em gái của đồng nghiệp hay là em của thằng bạn thân hay là em gái mưa hoặc là em gái nuôi bởi vì cơ bản là cái gì nuôi thì cũng sẽ thịt thôi thường thường là anh ngại anh có liên hệ với người yêu cũ không không với anh cắt bụi về cắt bụi cho nên ờ, đã là ủa là người yêu cũ thôi mà sao cưng đẩy về cát bụi dữ vậy cưng thì tình tình yêu đến từ đâu thì nó về với đấy thôi chứ vậy là facebook không có còn người yêu cũ xóa hết rồi phải không không liên lạc gì luôn hết hai hai được làm được. gì đến mức như vậy tình yêu cũ đôi khi nó là kỷ niệm đẹp là ký ức đẹp sau này ngồi là nhớ lại cái tình yêu cũ Ơi... gì đã trở về cát bụi giống như <laughs> tại em không muốn đi luôn thì, à, tình yêu cũ đã ảnh hưởng tới cái người mới của mình thôi cũng hay cũng là một ý kiến hay ngại ngùng nè hát tặng nhau bài nhẹ nhàng nè rồi bấm nút nè em thì hát rất là dở mấy bạn nói mà em mà hát là mấy bạn nhà trai em bảo là qua nhà gái ngồi hết chứ Đâu không ờ. dám ngồi nhận ngồi trai cho nên em cũng sợ lắm đôi khi hát dở cũng ấn tượng đó em hát Đúng lại này. đi vậy thì nhắm mắt làm liều vậy ly cà phê như muốn nói nói cùng em câu gì ly cà phê như muốn hát hát cùng em câu gì ừ. Được em hơi run em hơi run không sao lại lại lại hai ba hát cà phê người ta hát tỉnh ngủ hát xong rồi ngủ luôn vậy vậy có, có thể ly cà phê như muốn nói nói cùng em câu gì thôi em cho em qua cái đoạn này được không thôi thôi dạ khỏi nha dạ khỏi thôi em ờ, hát hết ai cũng muốn cà phê luôn á dạ vâng ạ em thì à, được cái hát không hay nhưng mà lại hay hát đúng rồi dạ. cứ thoải mái em <laughs> nào em biết anh yêu cô ta giấu em những hôm không về nhà Dẫu em từ trong anh mất Từ trong lời nói anh luôn giấu em em sẽ đứng im em nhìn Xem trái tim em sẽ chịu đựng đờn Một người em đang yêu thương Em đang chăm sóc, đang lừa dối em Và nếu như có một ngày anh không thấy em Và em sẽ nói rằng anh hãy đi đi anh Em cô nằm thật trần Đôi tay của em cô ôm chầm Và anh xin lỗi em Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy Sẽ không phải là em mà là cô ấy Em không phải là người Đi đến cuối cùng sẽ không phải là em đúng không anh Đó thấy chưa Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút thì à, em hãy nói tất cả những suy nghĩ của em Nói đi em nhìn bạn gái Hôm nay mình hơi hồ hộp một tí Đối ngoại đối ngoại thì mình rất là tự tin Mà không biết sao lên chương trình bây giờ thấy bạn nữ thì mình lại hơi yếu đuối mình cũng rất lâu rồi mình cũng chưa có tình cảm mình cũng chưa có yêu lâu rồi chưa yêu mình mất cảm giác yêu mình sợ là mình cứ bối rối vậy thì nếu có cơ hội thì uh, cho mình tìm hiểu ok được rồi như thế cũng đủ rồi nào hãy để tay vào nút bấm để xem những cái chia sẻ của em cô gái có đồng tình hay không cũng đang rất hồi hộp chờ đợi chờ gì nữa trời ơi tôi chưa đếm là đã bấm rồi có lẽ là nhịp tim họ đã cùng nhịp đập với nhau từ lâu rồi tại sao em lại bấm nút trước vậy cô gái thì uh... anh hỏi cô gái hỏi cô gái à qua cách nói chuyện với anh thì em cảm giác ở đây có sự chân thành cái thứ hai là em cũng tự em cũng muốn cho mình một cái uh, cơ hội rồi hãy nắm tay đi nắm tay nào à hãy chứng minh cái nút bấm của mình hôn đi nào thôi nhưng mà em nghĩ nên để dành không em quy định chương trình chị á không hôn là không có cho dắt bạn gái về một cái nụ hôn để chứng minh vậy à... đúng với cái trái tim của mình tại sao vậy có thể cho mình thơm má nữa không làm gì không